không biết bên kia mặt trời là bóng tối em không biết trái tim mình rực rỡ như ngọc sáng và mong manh như sương chiều mắt rồi đi vào những nẻo đời thăm thầm rồi đi vào cõi chết nửa đêm trắng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bên vớt trăng say đêm ướp trắng say mềm thềm hoang dãi niềm đứng bên thềm khơi nôi trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngơ mấy lần chẳng mơ chẳng đợi chẳng chờ chẳng mỏi chẳng mơ lạc dòng vần vơ chẳng khóc trong mơ chẳng hoang đi lạc khơi ngàn chẳng thuần giữa đàn lạc dòng thời gian khóc chẳng hoang tàn

nhìn lên ánh trăng quạnh hiu xa băng lặng nghe không gian cuốn vây nỗi sầu trong đáy lòng màn sương đêm khẽ rơi trên dòng tơ thời gian đứng im lạc loài bước chân nhẹ như lá khô mọi mòn đêm thao thức sâu xa màu diêu phủ xuống đêm ngẩn ngơ là tiếng chim tiếng thầm gian đứng im đạp loài bước chân nhẹ như lá khô mọi mòn đêm thao thức sâu xa tâm tư đắm chìm màn đêm khẽ rung nhìn lên ánh trăng quạnh hiu giá băng lặng nghe không gian cuốn về nỗi sầu trong đáy lòng thời gian đứng im loi bước chân nhẹ như lá khô mỏi mòn đêm thao ngày xưa mỗi lần nghỉ học tôi thường thơ thần bên sông thăm con đê dài cỏ mọc thăm đồng lúa chín mênh mông trời cao sông dài biển rộng nuôi hồn tôi lớn thong dong đi trên con đường mịt mùng ngược xuôi bước chân khôn cùng lìa dòng sông buồn rồi tôi khôn lớn chìm giữa thoi đời lộng giả thành chân bước trên đường đời nhiều khi giống như làm xiết đứng giữa rừng người nhiều lúc lạc lõng mình tôi thèm được quay về với dòng sông xưa có cây đa to có đàn trẻ nhỏ chờ hồn tôi về với ngày xa xưa giang mẹ tôi làm lũ sau dòng sông buồn rồi tôi khôn lớn chìm giữa thói đời lòng giả thành chân bước trên đường đời nhiều khi giống như làm xiếc đứng giữa rừng người nhiều lúc lạc lõng mình được quay về với dòng sông xưa có cây đa to có đàn trẻ nhỏ chờ hồn tôi về với ngày xa xưa có giang mẹ tôi làm lũ sau sao chặng đường dài Tôi hoài mơ bên sông xưa Tôi nghe những lời tự tình Sông và tôi lớn sông sinh Thời gian qua một đời người Như dòng sông vẫn trôi xuôi Tôi nghe mơ hồ cuộc đời Dòng nước mắt nuôi nụ cười tôi nghe mơ hồ cuộc đời dòng nước mắt nuôi nụ cười tôi nghe mơ hồ cuộc đời dòng nước mắt nuôi nụ rồi một ngày kia không xa đường đời ôi bao la tạ từ thời vô tư trong mái nhà đường ta đi trong gai khó khăn níu chân người qua cùng một tình yêu thanh cao mộng mơ như trăng sao dìu bàn chân em ung dung bước vào dù ngôn ngang đâu đây gió mưa cuốn trên đường mơ ngại chi em ơi đi qua buồn vui dẫu cho tiếng khen lời chê đừng sợ chi em ơi ta nuôi tình yêu mơ ước đi rồi sẽ tới qua buồn vui dẫu cho tiếng khen lời chê đừng sợ chi em ơi ta nuôi tình yêu mơ ước đi rồi sẽ tới dáng mẹ tôi đôi khi muốn trở về quê muốn bỏ lại sau lưng đời sương gió đường xa não chốn sơn khê quê hương ơi hãy đợi chờ tôi có một ngày mai bóng người lữ thứ trở về miền quê ngoài đồng xa nhìn mây trôi qua tôi bỗng nhớ quê nhà mẹ cha có những chiều mưa sầu mình mang chốn tha hương gió rét miền xa đầy vơi thương nhớ dáng mẹ tôi đôi khi muốn trở về quê muốn bỏ lại sau lưng đời sương gió đường xa não nề đêm đêm đánh lòng quạt đau gió trong dòng sông về xa chốn sơn khê quê hương ơi hãy đợi chờ tôi có một ngày mai bóc người lữ thư trở về miền quê giọt mưa khẽ rơi trên vườn xưa em muốn với tay đến trời cao ôm mưa gió với muôn vì sao anh đã đến như những giọt mưa đến không quên lời hứa sẽ đắm say trong vườn xuân quên đi cõi nhân gian trầm luân bình minh sẽ xóa tan ưu phiền màn đêm và mùa đông tan biến khi mùa xuân đến anh là tia nắng sáng soi giữa đời anh là giọt mưa đến đây cho em tiếng cười anh là ánh sáng chiếu trên thế gian anh là mùa xuân bước qua tháng năm úa tàn tình yêu đến với những giọt mưa khẽ rơi trên vườn xưa em muốn với tay lên trời cao ôm mưa gió với muôn vì sao anh đã đến như những giọt mưa đến không quên lời hứa sẽ đắm say trong vườn xuân quên đi cõi nhân gian trầm luân bình minh sẽ xóa tan u phiền màn đêm và mùa đông tan biến khi mùa xuân đến hey, anh là tia nắng sáng soi giữa đời anh là giọt mưa đến đây cho em tiếng cười anh là ánh sáng chiếu trên thế gian anh là mùa xuân bước qua tháng năm mùa tàn anh là tia nắng sáng soi giữa đời anh là giọt mưa đến đây cho em tiếng cười anh là ánh sáng chiếu trên thế gian anh là mùa xuân bước qua tháng năm rười lê thân xác dã rời người đau ốm triền miên đêm tháng ngày ưu phiền người một đời tha phương mòn mỏi muôn dặm đường qua một thời nghèo đói đời cơ máu nhỏ nhoi qua một trận thiên tai khó khăn những ngày dài qua một chiến tranh tàn khô những mầm xanh dịch bệnh tràn quá nhanh xóa tan bao giấc lành ôi cõi đời có biết bao nỗi đau dáng tấm lòng và cảm thông cùng nhau để thấy nỗi sầu của ta thật nhỏ bé lòng đời sẽ tan giữa chờ đợi một người già rách rưới lễ thân xác dã rời người đau ốm triền miên đêm tháng ngày ưu phiền người một đời tha phương mòn mỏi muôn dặm đường qua một thời nghèo đói đời cơ máu nhỏ nhoi qua một trận thiên tai khó khăn những ngày dài qua một thời chiến tranh tàn khô những mầm xanh dịch bệnh tràn quá nhanh xóa tan bao giấc lành ôi cõi đời có biết bao nỗi đau dám tấm lòng và cảm thông cùng nhau để thấy nỗi sầu đời sẽ tan biến mà thôi có đời có biết bao nỗi đau trời xanh ta đã thấy những con người thân xác mòn lệ kiều sống giữa đêm trường sao héo hon thương thân gái lẽ loi giạt trôi phố phường thương em bé cút côi bơ vơ dưới trời xưa. trong tình thương mai đây mai ấm vui bên nhau trong tình giữa thiên nhiên hồng quang đầy anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rộn ràng cười vang dưới mặt trời hãy tha hồn ta đi ngàn lối la la la la la la la la la la la một ngày thanh thang phiêu bạt bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần phút canh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời một đời ta như cây cỏ sống an bình vô tư như hạt nắng môi sơ mai lòng lành nhìn lá xanh đang rộn ràng để tình đôi ta như ngọn thác phơi mình thanh thang bên gành đá suốt thang nam gieo từng vườn dưa thiên nhiên hồng hoang đầy anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rộn ràng cười vang dưới mặt trời hãy tha hồn ta đi ngàn lối la la la la la la la la la la la một ngày thanh thang phiêu bạt bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần vút cánh bay ngàn phương này anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời này anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình now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 làn gió đêm lạnh đôi vai con đi xuôi về biên khơi vẫn miên man lời á ơi đi qua cánh đồng rừng núi nơi nào cũng thấy bóng mẹ đi trong phố thì xa hoa nhớ không nguôi lời mẹ 过。歌。 rác trên muôn bóng cây điều hiu một mình ta lặng yên nghe tiếng chuông ngân ngoài xa thật xa lòng hoang vắng nghe chiều rơi rớt trên phím đàn hững hờ ta người đâu hỡi nhớ chẳng hôm nào ta còn đây does it trên nguồn bóng cây điều hiu một mình ta lặng yên nghe tiếng chuông ngân ngoài xa thật xa lòng hoang vắng nghe chiều rơi rớt trên phím đàn hững hờ ta người đâu hỡi nhớ chẳng hôm nào ta còn đây bên nhau lạnh hiu ngồi đây buông nhẹ tiếng thơ dài không gian hoang vắng khát khao ai 熊猫。 tiếng gió khua trên mái hiên đêm nay sắc lá xôn xao triền miên bâng khuâng nghe tiếng cô liêu xa gần phủ kín châu thân phong trần thèm chút hương nồng tuổi xuân đôi khi bỗng nhớ nhung năm tháng xanh đời người phút chốc trôi qua thật nhanh miên man gẫm nhấm suy tư một mình chờ những phút giây an bình đến nuôi tâm hồn tái sinh trong đêm ta ngước mắt lên trời cao phận người lênh đênh mất hút giữa muôn vì sao chập chờn ngàn nỗi sóng gió cuộc đời chờ đón ánh sáng dịu vời sang soi vào kiếp con người đường trần quanh co rằng mắc đơn đau phiền lo một đời phù du gắng yêu chân nuôi mộng mơ từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời hồn bay phiêu linh ngang trời hết thăng trầm kiếp con người trên mái hiên đêm nay sắc lá xôn xao triền miên bâng khuôn nghe tiếng cô liêu xa gần phủ kín châu thân phong trần thèm chút hương nồng tuổi xuân đôi khi bỗng nhớ nhung năm tháng xa đời người phút chốc trôi qua thật nhanh miên man gặm nhấm suy tư một mình chờ những phút giây an bình đến nuôi tâm hồn tái sinh một mình trong đêm ta ngước mắt lên trời cao phận người lênh đênh mất hút giữa muôn vì sao chậm chờn ngàn nỗi sóng gió cuộc đời chờ đón ánh sáng dịu vời sáng soi vào kiếp con người đường trần quanh co rằng mắc đơn đau phiền lo một đời phù du gắng yêu chân người mộng mơ từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời hồn bay phiêu linh ngang trời hết thăng trầm kiếp con người thêm chút nắng ấm cho đời hồn bay phiêu linh ngang trời hết thăng trầm kiếp con trái Việt Nam